lần đầu tiên là đọc có tay xin gửi lời chào sức khỏe đến toàn thể tất cả anh em mọi miền Bắc Trung Nam nha Đấy, quay lại clip ngày hôm nay thì Lộc sẽ có một cái sản phẩm mới nhất <clears throat> Để anh em có thể chơi tài xỉu Năm 2020 này Đó, đó chính là một cái bát anh em nha Đó, bát camera tài xỉu không tan Đó, thì nguyên lý của hồi xưa thì bát camera Thường thường là bắt ở tầm 2-3 mét ha Đó, là chỉ cần một màn hình trắng đen thôi Nhưng hôm nay nó sẽ có một sản phẩm là chọn bộ của nó để anh em có thể quýnh từ bắc vào nam luôn quýnh khoảng ngàn cây số luôn anh em nhé đó thì nó chỉ cần kết nối qua một cái điện thoại và qua một cái điện thoại à, mà của các bác và cái tổng của điện thoại ha thì hôm nay à, lộc sẽ test qua cái đèn led của cái chén này chén này để anh em có thể quấn sóc đĩa và anh em không đó trong nè anh em không đó đưa vào nhìn là rất trong anh em ha Ừ, nó không có so đèn là bao tan luôn anh em nha nó gọi là bắt không tan đó, nó gọi là camera không tan anh em nhé Đấy, thì cái nguyên lý hoạt động của nó là à, thường thường nó đi kèm một bát này và anh em sẽ kèm thêm một bộ tai nghe báo từ xa ha. nó là công nghệ tai nghe báo từ xa cực kỳ là mới nhất anh em luôn nha đó, nó hỗ trợ cho anh em cực kỳ là xa báo từ nam vào bắc luôn đây là cái tai nghe siêu nhỏ <clears throat> rồi nó kèm thêm một bộ máy và tai nghe đó rồi thì khi vào sòng sới chơi thì anh em chỉ cần à, làm sao làm cho mình bộ bát này đó cái bát này gọi là bát camera không tan đó, đặc biệt của nó là cực kỳ là ok luôn sạc là sạc đế từ anh em nhé đó, chứ không phải là sạc à, kim như hồi xưa anh em chơi đó nó gọi là sạc từ hết hỗ trợ mới nhất cho anh em hiện nay luôn đó thì công dụng chơi nó sẽ kèm theo một cái remote có thể là cái mốt này mới khiển này anh em nè đó khi nào anh em chơi các anh em bấm remote nó mới hoạt động còn không là bác các anh em vẫn để bình thường cho mình nó sẽ không bao hết pin cho anh em chơi từ à, hai tiếng rưỡi 3 tiếng đó cái đó bao cho anh em chơi từ hai tiếng rưỡi đến 3 tiếng anh em nhé đó thì xong thì anh em chơi cái tầm đó là được rồi thì mình sẽ vào luôn chủ đề chính hôm nay đó là mình sẽ test luôn sẽ qua cái chén này ha mình sẽ lắp vài chén để mình đánh cho anh em xem đó và cái hàng này là cực kỳ là mới anh em nha để anh em xem á nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên lọc tài nha rồi chia sẻ cho nhiều những anh em khác để biết thêm về sản phẩm này rồi như cái này á <laughs> như cái này thì mình thấy nó hơi mờ đúng không anh em chén đầu tiên mình thấy nó hơi mờ anh em nhé đó thì cái chén này thì anh em quýnh nhẹ nhẹ cho mình xỉu thôi đó nhẹ nhẹ xỉu thôi anh em nhé như cái chén này mình thấy hơi mờ bỏ qua quýnh nhẹ nhẹ xỉu cho vui rồi mình bấm mốt anh em nhé rồi cái này mình thấy được cây lục và cây à, cây ngủ rồi anh em nhé và mình thấy tất cả cũng được ba con đó, cây tứ nữa đấy đó, thì cái chén này thì lục ngũ theo anh em quýnh tài cho mình đúng không đó, lục ngũ thì quýnh tài đó anh em thấy không lục ngũ tứ tài tiếp này như cái này mình thấy được trong này là mạng nó nói chung là cái này phải dùng qua mạng hết anh em nhé đó, nó dùng qua mạng mà mạng phải mạnh cực kỳ là mạnh luôn mới chơi được đó, thì cái này mình thấy được cây ngủ nữa anh em nhé đó, mình thấy được cây ngủ rồi mình thấy được cây ngủ thì tất nhiên thì cái cây này thì mình à, quýnh về tài thôi đó cái này quýnh tất tay về tài luôn nha ừ. đó lục lục ngủ tam tài đó, nhiều lúc nó nằm sát cạnh quá thì những cái chén đó thì anh em bỏ hoặc là anh em thấy uh, canh canh vào trí tuệ của anh em nữa các anh em uh, nhìn vào các anh em đánh nha đó, chứ không phải là chén nào các anh em đánh cũng được đâu đó, nguyên lý của nó là vậy thôi đó mình bấm remote lên đó xây chén thử rồi như cái chén này mạng hình như nó hơi yếu anh em nha mạng tại vì dùng mạng wifi các anh em dùng phải dùng những cái sim nào mà cực kỳ là mạng mạnh anh em nhé đó là anh em có thể chơi đó. rồi như cái này mình thấy được cây ngủ nữa đó cây ngủ nữa nhưng mà hai con nó nằm sát cạnh rồi thì mình sẽ quýnh là quýnh số thôi anh em nha quýnh số ngủ thôi đó một ngủ hai nhất à, quýnh số ngủ thôi mình à, không có đánh nhiều rồi cái này mình thấy 100 phần trăm về tài rồi ha trăm phần trăm là hai cây ngủ rồi anh em ha hai cây ngủ đó, với cây nhạy thì cũng tất tay về tài đó, đúng không trăm phần trăm về tài tiếp này mình làm mấy cái nữa thôi nha đó rồi cái này mình thấy cái lục rồi đó, lục hai nhị anh em nhé lục hai nhị ha là 10 nút đúng không anh em lục hai nhị 10 nút tiếp nè rồi cái này mình thấy được cái nhị rồi anh em nhé đó, cái này thấy được mỗi cái nhị thôi đó, mỗi tay nhị thì anh em quýnh ờ, xỉu nhẹ thôi ha không tắt ăn quýnh xỉu nhẹ nhẹ đó các anh em thấy không bảy tám nút xỉu đúng không ok chưa đó mình sẽ làm chén nữa thì mình sẽ kết thúc video này tại đây nhé. rồi như cái này như cái này mình không thấy ha mình không thấy mình thấy một cây lục thôi đó mình thấy một cây lục thì tất nhiên lục thì em cũng quýnh lục tài rồi đúng không đó thấy lục là quýnh lục tài rồi đó lục cũng như ngủ đúng không ngủ ngủ tài cái này vẫn ăn tiền đúng không đấy thì mình sẽ test sơ qua cái sản phẩm là bát này để quýnh tài xỉu sóc đĩa đều được hết đó thì anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên lộc phát tài nhé và đồng thời à, muốn mua hàng sản phẩm này á hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0981 521 79 hoặc là 0966 521 79 nhá Đấy, sẽ gặp trực tiếp Lộc Phát Tài nhá Đấy, thì Lộc uh, xin chúc tất cả anh em năm 2020 này thành công về môn uh, chơi tài xỉ biệp này chào anh em